mẫu này đẹp quá mấy chị ơi mặc đi dạo đi chơi đều được này mặc nhà cũng đều ok luôn mua 3 sản phẩm sẽ được miễn phí ship tận nơi cho các chị luôn các chị được xem hàng trước khi thanh toán nha các chị nha mở ra xem đúng như mẫu livestream hay không đúng màu nè đúng mẫu các chị nhận dùm em nha các chị nha đó và mẫu này có size từ 40 cho đến 85 kg mặt vừa và mẫu này gồm có 6 màu như sau em đọc bảng màu các chị để ý cái bảng màu đặt hàng cho chính xác dùm em nha các chị nha đó là màu cà phê màu đen màu đỏ màu xanh cô ban màu tím quế và màu cam đất nha các chị nha đó có 6 màu và em sẽ mặc từng màu để các chị tham khảo cái bảng màu của bên em như thế nào nha các chị nha vải thì thun dày dặn lắm nha các chị không bao giờ bị xù lông nha các chị nha vải này nhà em mặc cách chị của bên em mặc giặt mới giặt đều ok không bao giờ bị xù lông nha các chị nha đó vải co giãn bốn chiều mềm mình không bao giờ bị xù lông nha các chị nên là các chị yên tâm đặt hàng nha các chị nha mẫu này thiết kế dạng quần đùi có hai túi hai bên các chị có thể đi dạo phố mình bỏ điện thoại vào này túi ví bóp đều ok tại vì túi bên em thiết kế rất là sâu luôn nha các chị rất là đẹp và tay áo này các chị xem bên tay áo của bên em thiết kế nè dặn xẻ tay và chỗ này nó bầu nó ôm sát cái, cái cánh tay của mình nè mình che những cái khuyết điểm cánh tay to đúng không ạ và ngay chỗ này thì thiết kế dạng dạng phông ngực tôn lên cái vòng ngực của mình nè rất là đẹp luôn chỗ này có ba nút rất là xinh đúng không ạ Đây, dạng giống như dạng áo khoác bên ngoài để các chị khoác lên rất là đẹp đúng không này số lượng còn sót lại rất là ít cho nên các chị tranh thủ nhanh tay đặt hàng để lại cú pháp là màu sắc cộng số điện thoại cứ màu sắc số điện thoại thì bên em sẽ alo chốt đơn nhanh chóng cho mình nha bên em giao hàng rất là nhanh chóng luôn ạ à. từ 1 đến 2 ngày là các chị nhận liền luôn nha các chị nha đấy rất là nhanh chóng luôn cái nào cái này là màu cà phê phối đen nha mấy chị nha này là màu cam đất phối đen nha mấy chị nha và các chị để ý cái bảng màu em đọc để các chị lựa chọn đặt hàng cho chính xác và cái này là màu tím huế nè Tiếp theo là màu xanh cô bang sáng da cực kỳ sang luôn nè mọi người ơi Rồi này là màu đen phối cà phê nha mấy chị nha Rồi có tổng cộng là 6 màu, size dao động từ 40 cho đến 85 kg mọc kg mọc vừa, số lượng còn ít cho nên các chị tranh thủ à, các chị đặt hàng comment đúng màu sắc, cộng số điện thoại, chiều cao cân nặng thì cỡ nào bên em cũng chốt đơn được hết cho mấy chị luôn nè. Rồi bây giờ là màu đen, mẫu đang mặc là màu đen và khi bên em livestream thì mẫu như thế nào thì bên em sẽ giao y chang như vậy nên các chị yên tâm về chất lượng của bên em nha mấy chị nha. Vải thì co giãn 4 chiều cực kỳ sen và cực không bao giờ bị xù lông nha mấy chị nha bao giặt máy giặt luôn nè các chị có thể giặt máy giặt và cái mẫu này thì cực kỳ đơn giản các chị có thể khoác cho mình một cái cái túi rồi các chị đi dạo phố này kia rất là đơn giản mà rất là đẹp đúng không các chị rồi cái màu màu em mẫu đang mặc là màu cà phê phối đen nha mấy chị nha màu này rất là tôn da luôn nè mấy chị ơi rồi ba bộ sẽ được miễn phí ship nha chị Liên Nga ơi Rồi để lại cú pháp màu sắc cộng chiều cao cân nặng và số điện thoại Thì bên em sẽ bên nhanh chóng alo chốt đơn cho mình nha mấy chị Này là màu cam ngói hay còn gọi là màu cam đất phối đen nè mấy chị ơi Rất là đẹp luôn nè Cực kỳ tôn da luôn Phải co giãn 4 chiều cân đối nha mấy chị Không bao giờ bị xù lông nè đó hai tay nó sẽ tà như vậy nha chị ơi rất là đẹp luôn và mẫu này là mẫu độc quyền của bên em nha mấy chị nha rồi cái này là màu tím quế cực kỳ sang và sáng da lắm nha, nha mọi người nha và em để gần cho các chị xem chất liệu vải của bên em như thế nào ha đây cái cổ người ta làm rất là đẹp luôn và phối màu mình mặc lên giống như dạng áo áo khoác gì đó mọi người ơi rất là đẹp luôn một cái mẫu đồ bộ mà nhìn vào rất là sang màu xanh của bang màu xanh coban phối cà phê nha mọi người nha ở đằng trước có đính ba hạt nút rất là dễ thương luôn